thì bây giờ Phong sẽ bấm vô cái nút này một cái Thì ngay tức TNT sẽ xuất hiện Và ba hai một Trời ơi cao qua mấy bạn ơi Đó mấy bạn ơi bạn thấy ghê chưa ghê chưa Đây chính là một cái cỗ máy mà Phong mới vừa sáng tạo ra bạn Mà bạn biết cái máy này dùng để làm gì không hey, Cái máy này không phải là dùng để bắn chúng ta lên trên trời Sau đó rơi xuống vậy đâu bạn Mà cái máy này Phong chế tạo để dùng để bắn pháo bông các bạn à, Mấy bạn cũng biết á là vừa rồi á là chúng ta vừa mới hết Tết đúng không Nhưng mà Phong á thì Phong chưa được được đi xem pháo bông Cho nên là Phong quyết định là Phong xây một cái máy bắn pháo bông ở trong Minecraft để Phong xem pháo bông bạn ơi Đây bây giờ Phong sẽ làm cho bạn xem Phong bắn pháo bông như thế nào nha đây mình sẽ để cái quả TNT vô đây nè sau mình sẽ nhấn nút đó sau đó mình sẽ thắp quả TNT lên sau đó ba hai một bum bum đó ghê chưa ghê chưa quả tnt bay lên trên trời sau đó nổ đùng trên trời luôn bạn ơi xịn xịn xịn <laughs> đó mấy bạn thấy pháo hoa ghê không ghê không trời ơi chứ mình thấy là hơi bị xịn luôn các bạn ơi đây bây giờ mình sẽ làm lại thêm lần nữa cho bạn xem nè bảo đảm có nhiều bạn xem xong thấy thích quá muốn xem lại đúng không <laughs> đây làm lại thêm lần nữa nha nè bấm vô nút nè sau đó rồi thắp quả bơm lên nè bum đó trời ơi trời ơi chết mình rồi các bạn ơi bạn nhìn ờ, kìa quả TNT nó rơi trên nóc nhà của bà Sammy sống lủng nguyên cái lỗ to đùng luôn trời ơi. <laughs> kiểu này á là bà Sammy bà sẽ quýnh mình lủng cái lỗ trên đầu y hệt với cái nóc nhà luôn các bạn ơi trong đường không được chết rồi chết rồi bây giờ phải làm sao đây bây giờ phải làm sao đây ừ, có cách nào không có cách nào không <laughs> bà Sam bà phát hiện ra bà giết mình luôn các bạn ơi ờ. à, đúng rồi có cách này có cách này mình phải phi tan chứng cứ mới được đúng rồi mình mình phải dẹp mình mình mình phải dẹp cái máy này vô dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp thế mình sẽ lắp lại sao mình đập nó hết đập đập đập đập trời quá chìa trời tin ti luôn mà sao má mà biết được bà giết mình luôn mày ơi đập đập đập đập ok ok lâm lâm lâm lâm lâm lum à, rồi à, à, giấu giấu giấu bây giờ mình sẽ giấu hết vô vô vô, vô trong người mình nha bạn nha cho sao không biết nha bạn ok ok à, à, tôi không biết nha không biết nha ui trời trời cái tiếng gì mà to đùng vậy trời ơi <laughs> chạy chạy chạy chạy mấy bạn ơi chạy chạy gì vậy à, không biết gì hết không biết gì hết nha không biết gì hết ai ai ai ai dám mà lại gây xong rồi chạy không nổi à, ủa, ủa ủa cái gì ạ à? ủa gì tự nhiên hai chị sao bà làm cái gì vậy bây giờ ông không trả lời đàng hoàng tôi nướng cho ông cho cả luôn ủa ủa ủa tôi có làm gì đâu ủa ủa ủa tôi có làm cái gì đâu sao tiền bà nướng tôi lên không vậy không làm gì sao lại bỏ chạy chắc chắn là đã làm gì đấy thôi ủa ủa ủa chuyện Conan nha tôi đọc được nha mấy cái người mà chạy mà biết gì biết ủa ủa chắc chắn là có vấn đề không thể nào mà có thể nào mà bình thường được ê tôi không biết vậy nha tự nhiên tôi đi bộ ngang qua nhà của hai người cái hai người chạy ra cái đầu nhốt tôi vô rồi đòi nướng tôi lên nữa tôi làm gì tôi à, làm trời, gì nghĩ sao vậy không làm vậy rõ ràng ông là người làm đổ cái nhà tôi đúng không hả gì nhà nào nhà nào nhìn trên trán ông là cái gì ta thấy gọi là gì ta kẻ gọi là gì ta kẻ phá hoại kìa trên đầu ông đi gọi là nguyên cái chữ kẻ phá hoại trên đầu ông kìa chắc nè nè nha nè nha tôi nói nha mấy người không có bằng chứng không có video đó video đâu bằng chứng đâu hình ảnh đâu có camera quay lại cảnh tôi làm nổ nhà mấy người không thôi không nói nhiều nhà tôi không có nói nhiều tôi không nói nhiều ông bây giờ ông một là xây lại nhà tôi hai là tôi nướng ông ừ. trời ơi ơi vô duyên vô duyên tiện đòi nướng tôi trời cái này nhảy qua cái một trời ơi tôi đi nha không biết, biết vậy trơn nha, không biết vậy trơn nha Ôi, Phong ơi Ôi, tình rồi Chứ đâu phải là doi đâu, chạy nhanh dữ trời Em nghĩ sao vậy chân ông vậy sọp chân mình ngắn cũ là tất nhiên là ông chạy nhanh rồi Trời ơi, mệt ơi luôn Gì đâu mà chạy nhanh dữ trời có khi nào có phải là do ông làm mà nhà chị tự nổ không? Trời, trời, trời, trời, trời, em ơi em xem phim vừa thôi em nghĩ sao cái nhà tự nổ vậy có nhà nào tự hủy không? Sao vậy? Ờ, ha mà cũng đúng em nói về cũng đúng mình đâu có chứng cứ mình đâu có video quay lại đâu mà tự nhiên mình nghĩ ổng ta chắc là do cái này sự vô tình của hai cha mình rồi thôi bây giờ em nghĩ hai cha mình phải về sửa cái mái nhà của chị không là lũ lụt bạo nó nó dột xuống nó xác định là ăn cạm ăn đất luôn á ok trời ơi mệt ghê luôn tự nhiên đang ngồi yên trong nhà tự nhiên nhà bị lủng <laughs> khổ quá trời Ôi trời ơi may quá mấy bạn ơi cũng may là bà sam với lại bà simmy không biết mình là người làm nổ nhà của bà mấy bạn à trời ơi chứ bà Sam bà mà biết mình là người làm nổ cái nóc nhà của bà là bà sẽ cạo đầu mình sau đó bà bỏ quả tiên TNT lên trên đầu mình bà làm nổ luôn các bạn trời ơi sợ lắm sợ lắm khoan nếu như mà mình là người làm nổ mà mình kêu rằng là mình không phải là người làm nổ như vậy á thì có nghĩa là mình đang nói dối phải không ta hey, tại vì á ở nhà ba mẹ mình hay bảo á là không có được nói dối bởi vì nói dối chính là một cái điều rất là xấu hey, không biết rằng là mình nói vậy có có có đúng không ta Ôi, chắc như vậy là sai rồi á mà chắc không sao đâu Ủa? Ủa tiếng gì vậy Ủa, Ủa tôi nghe tiếng bay người Ê, Cái gì vậy Trời Một Một Một con heo biết bay Trời một con heo biết bay Cái gì đó vậy Nhóc à Ngươi ờ. nói gì con Ngươi nói lại cho nghe thử coi Hả à, à, Một Một con heo biết bay Mà nó còn biết nói chuyện nữa Cái gì đó Nó còn có cánh nữa Trời ơi Chạy chạy Thằng ca thằng ca Đứng nâng nhóc rồi đứng lại coi Ngươi bảo gì ta là con heo Vậy à, Nhìn bảo heo Ờ ngươi ngươi ngươi là ai tại sao ngươi ngươi ngươi có một khuôn mặt của một con heo mà ngươi lại biết đi bằng hai chân biết nói chuyện còn có cánh nữa còn biết bay nữa ngươi là quái vật heo phương nào cái gì mà quái vật à. heo ta xin trân trọng giới thiệu với ngươi ta chính là nàng tiên hả cái gì cái gì mà nàng tiên heo heo heo ủa ủa nàng tiên heo với lại con heo khác nhau chỗ nào bạn khác chứ Ây con heo nó đi bốn chân còn ta là nàng tiên ta xinh đẹp ta đi hai chân không thấy hả trời Đất ơi, ơi ngươi nghĩ rằng là ngươi đeo cái cánh vô sau đó ngươi biết nói rằng là người ta sẽ tin ngươi là là nàng tiên heo hả người ta tiên người ta phải đẹp chứ ai mà xấu như ngươi một con heo xấu dạ. xí à thì ra cái thằng nhóc xinh lè xơ ép mày không tin mình là nàng tiếng heo Thôi được rồi, sẽ cho ngươi biết thế nào sức mạnh của ta Trời ơi Úm là, úm là, xì bồ, úm là, blub Bây giờ xem ai là con heo xấu xí Ủa, bà nói gì bà có ấm ba la xì bùa xong tôi có thấy xung quanh có gì khác đâu ủa thấy gì khác đâu ta ồ ê ê cái gì ôi trời ơi à, à, à. trời ơi mấy bạn ơi tại sao tự nhiên mình bị biến thành con heo rồi ôi trời có khi nào có khi nào bà bà này là bà tiên thiệt không bà ấy đã biến mình thành con heo ơi trời ơi à, bà bà bà bà tiên xinh đẹp ơi bà làm ơn ờ, bà tha cho con lần này ờ, bà đừng có biến con thành con heo bà ơi bà ơi à, à. Ừ và tại con sao phải tha cho ngươi hử? ngươi có biết hồi nãy ngươi đã phạm một luật chi ta cực kỳ xấu xa không mà? hả ờ con con có phạm luật gì đâu nhưng mà nhưng mà khoan từ trước khi uh, gọi cho con biết con phạm luật gì thì bà làm ơn cho con biến thành phong cận được không chứ con không muốn làm làm con heo xấu xí đâu bà ơi làm ơn tha con ừ. tha con bà ơi biến người hả cũng dạ. nhưng mà trước hết ta biến người lại thành người ngươi phải khen một ta một câu gì đó nghe thật là dễ thương nào <laughs> dạ bà tiên heo là một bà tiên có khuôn mặt heo dễ thương đáng yêu ôi trời ơi bà là à. hãy hãy biến con lại thành người đi con không muốn làm heo đâu bà ơi bà tiên ơi trời ơi nói vậy có dễ thương hơn không ngồi đợi xíu đi dạ dạ ốm là ốm là ốm là super Ôi trời, ôi trời ơi, may quá các bạn ơi, mình biến là thành người bình thường nè, trời ơi, may quá Thôi, vậy có nghĩa là đây đúng Đúng thật là bà tiên heo rồi bạn ơi Mình không thể nào mà mình chọc giận bà này được phải mà biến mình thành con heo suốt đời là xong mình luôn á Là Sammy sẽ hết thích mình luôn á Từ đó mình sẽ trở thành hoàng tử heo luôn các bạn ơi Không được không được à, à, Dạ à, Thôi à, bà tiên à, xuống đây thì bà tiên đi dạo vòng vòng ngắm à, làng Hello Team nha Con xin phép con về nha À, dạ, dạ, dạ. à ngắm lên nè à, Dạ lại ừ. Dừng khoảng chừng là hai giây Ủa cái gì đó gì đâu nó xuống người ta ngắm ngươi à người có biết người đã phạm lỗi gì không hả ừ. Ủa con con đâu có làm lỗi gì đâu bà Tính ra là hồi nãy là là con chỉ vô tình con không biết bà là bà tiên Cho nên là con có lỡ con nói con con nói xấu bà cho nên là là bà bà trừng phạt con rồi bà Giờ con có lỗi gì ở đâu Con đi về Ai đỡ cái em đó Đúng dạ. là cái việc ngươi dám chê ta là heo đúng là tội nặng Nhưng cái hồi nãy tôi ừ, có biết người đã nói gì không Người đã nói dối Nên ta xuất hiện trước mặt người đó À Thì ra là cái chuyện hồi nãy con nói dối bên nhà của Sammy á hả ừ, Nhưng Đúng mà lại. Ủa nhưng mà cái chuyện con nói dối là chuyện của con liên quan đến bà đâu Tiện bà bà la con ừ, ta chính là một bà tên của sự thật và ta ghét chữ sự dối gian chỉ cần ta gặp chữ dối gian ta sẽ trừng phạt người đấy con Tại dám nói dối Nên ta sẽ trừng phạt con đó Ủa ừ. Ủa gì kỳ vậy Tính ra mà hồi nãy mà con mà không nói dối nha Là Sammy sẽ cạo đầu con luôn Cho nên là con phải nói dối thôi Ủa mà mà con nói dối thì cái là chuyện của con Đâu có liên quan đến bà đâu Tiện mà mà mà mà, mà, mà, mà trừng phạt con Ủa mà trừng phạt cái gì Ta không quan tâm Ngươi chỉ cần nói dối Ta sẽ biến ngươi thành con heo xấu xí Ê thôi thôi không giỡn nha Không giỡn nha Tự nhiên không cái đầu trừng phạt người ta Biến người ta thành con heo Cái này á là người ta Cái cái này à, cái gì ta lạm lạm dụng phép thuật nè Đó cái này không được nè có không chịu không chịu không chịu Ờ cũng đúng Bây giờ mà biến ngươi thành con heo Xúc phạm con heo lắm Ê ê, ê cái gì kỳ vậy Ê bà Tính ra con đẹp trai vậy Bà kêu con biến biến con thành con heo là xúc phạm con heo là sao Con mà biến thành heo là con sẽ là con heo đẹp trai nhất trong chuồng Bà hiểu không Ui ui ui Trời em Thằng nhóc kìa có bây giờ soi gương hay là soi mặt mặt kiến chưa hả à Ủa? thôi bây giờ ta sẽ không lòng giọng với ngươi nữa bây giờ ta sẽ cho ngươi một lời nguyền <laughs> Ủa? Lời nguyền Trời ừ. Trời bà ơi bà làm ơn Đừng đừng sử dụng lời nguyền biến con thành người đẹp trai nhất làng nha Con không chịu đâu Con không muốn đẹp trai hơn đâu bà ơi Không mà, Ai cho cái lời nguyền đấy ừ. Nghe nè Lời nguyền vậy Ta sẽ cho ngươi một lời nguyền Đó chính là Nếu ngươi chỉ cần nói dối một câu thôi Ngươi sẽ bị lùng đi một cm <laughs> Ủa? Cái gì mà nói dối một câu là bị lùng đi một cm cái gì mà cái gì mà Đúng ghê vậy? Thôi Nếu ngươi nói dối từ, càng từ, nhiều càng tốt, ờ... ngươi sẽ bị lùng hơn con kiến luôn. Tính ra bạn là mình nói dối một câu, mình bị lùng đi có một cm nè, có một cm là có chút ép rồi cái gì đâu sợ. <laughs> Ôi, không sợ trời ơi lùng có một cm thì có gì đâu sợ bà tiên trời ơi cùng lắm ấy bà bà nói với con là kiểu nói dối câu lùng đi đi nửa mét đi con còn sợ á khoan tính ra mình nói gì chi cho bà tiên biến mình luôn nửa mét ta ờ sao mình không nghĩ vậy nhờ ờ à, chết. ta xin đổi lại một lần nếu ngươi đã dội ngươi sẽ đi lùng nửa mét à, gì kỳ vậy ê không ờ. chịu không chịu không chịu không được buộc mà khóc nữa ta đi đây ủa gì kỳ vậy ê bà tiên bà tiên hiểu ơi trời kỳ vậy tự nhiên tự nhiên không biết con bị lời nguyên vậy trời Vậy là nếu như mình nói dối một câu Thì mình sẽ bị lùng đi nửa mét Mà mà hiện tại á là mình cao 1m8 mà mình chưa nói dối một câu thì mình sẽ xuống còn một mét ba ừ. xong mình nói dối thêm câu nữa mình còn lại tám tám mươi cm trời ơi vậy là mình mình sẽ bị lùng đi nếu mình nói dối hả ta không được không được không được vậy thì bây giờ mình phải khóa miệng mình lại mình không được nói dối nếu mình mà nói dối thì mình sẽ bị lùng đi không được không chịu không chịu không chịu mình không thể nào lùng như ca mui được không chịu không chịu không chịu <laughs> chạy chạy chạy chạy chạy Ôi trời ơi tao nó mệt gì đâu luôn á trời Tự nhiên nhà lũng nguyên lỗ to cho bá lửa này luôn á Bây giờ phải phụ đập mấy cái này xong xây lại ừ. Trời tôi biết ai mà phá nhà tôi ha Trời tôi cào đầu tôi cào đầu nha <laughs> Mệt quá Ôi trời ơi, đói bụng quá trời quá đất luôn bạn ơi Mà đói thì làm gì bây giờ Đói thì phải qua bên nhà Sammy xin đồ ăn thôi Chứ làm gì, chứ mình đâu biết nấu ăn đâu <laughs> Ok ờ, Ủa, ừ. Ủa Sammy ơi Bà làm gì bà leo ừ. nóc nhà vậy Trời ơi nhìn mà không biết hả Đang lắp nhà nè À, à. lỗ to trời bá lửa luôn Khổ Trời ơi biết ai tự nhiên làm nổ nhà của Sammy Xong giờ Sam phải lắp lại ha Trời tội nghiệp Sam quá à Trời trời trời Tội tôi lên lên phụ tôi đi Còn nói tội chi nữa à, Tôi đâu có biết uh, lắp lại nhà đâu Thôi bà làm mình đi Tôi uh, đói bụng quá à, cho vô nhà kiếm gì đó ăn nha Đói bụng quá à. Vậy từ từ từ từ ông làm gì ông làm gì Ông làm, làm gì Cho tôi vô nhà kiếm coi có gì ăn không À là bây giờ ông đang rảnh đúng không Ờ à, thì cũng ừ. rảnh nè Nhưng mà đói bụng quá à, Cho kiếm gì ăn đi ừ rảnh tay em đang rảnh ông giúp tôi cắt cõi đi nhìn cõi kia nó mập quá trời um tùm sùm kìa bây giờ cắt cõi Hả? tôi rồi tí tôi bao đồ ăn cho được không cái vậy trời ơi bà thiệt đúng là lười biến ghê luôn á cái sân vườn nhà bà cái gì đâu mà cỏ nè quá trời em lum la giờ mà tôi mà một mình tôi cắt hết đống cỏ cho tôi gãy tay luôn quá mà đang nói bụng nữa thì, thì trời ơi bây giờ cắt một xíu thôi tí tôi bao ông ăn cáp xe chịu không thiệt không Thiệt, trời ơi, một à, chầu ok. cá xe luôn, 10 cái đùi, chịu ok, chưa? được, Quá được, vậy thì được Rồi, rồi, thôi để tôi làm cho Trời ơi, muốn ăn KFC bây giờ phải ngồi cắt cỏ nữa bạn ơi, khổ ghê luôn á ờ. Phải đập từng cái từng cái nè <clears throat> không biết có bạn nào lúc mà còn nhỏ mà hay ở nhà hay ờ, được mẹ bảo rằng là ra ngoài sân gọi là cắt cỏ giống như phong không ngày xưa nhà phong có một cái khu vườn các bạn ngày nào mẹ của phong với ba của phong cũng kêu phong rồi đó hái cỏ cắt cỏ hết trơn á mỗi tay muốn chết ừ. ok đập nè đập nè Ai, khổ ghê luôn á Ai, Không biết khi nào mới làm xong đây Ok, thôi chắc bên đây làm chút xíu thôi Qua bên kia làm bên kia đi, ok uhm. Thì còn một đống luôn thì làm sao mà làm kịp bây giờ ta Mà mình đang đói bụng nữa Bây giờ mà mình cứ cắt cỏ kiểu này chắc mình ngất luôn á Mình xỉu luôn á, mình đói mình xỉu luôn bạn ơi À mà khoan, đúng rồi ở đây mình có một cái hộp quẹt mà Ồ oh, đúng rồi đúng rồi Tại sao mà mình không dùng cái hộp quạt này Để mình đốt cái đống cỏ này ta Ừ nó sẽ nhanh hơn Bây giờ mình chỉ cần đốt ở đây thôi Xong nó sẽ lan lan lan ra Xong đầu nó sẽ cháy hết tất cả cỏ luôn Thế là xong Mình sẽ khỏi cần phải cắt bằng tay nữa Trời ơi Thông minh thông minh Làm nhanh kia Trời làm nhanh lên Sắp muộn rồi Ok rồi để tôi xíu Trời mình thông minh quá bạn ơi Ok mình sẽ thắp lửa nè Đốt hết cỏ là xong chứ gì Trời quá thông minh luôn Trời ơi mấy bạn ơi Mình quá là thông minh luôn bạn Các bạn nhìn thấy không Lửa lửa cháy đâu đâu cháy hết cỏ luôn rồi ha ôi ôi cái gì ôi trời chuồng heo bị cháy luôn rồi trời lửa lửa nó cháy qua chuồng heo các bạn ơi ô oh, đâu con heo bây giờ chỉ còn miếng thịt heo thôi Ủa? Trời ơi, Phong ơi, ông làm cái quái quỷ gì vậy? Ờ, ờ, tôi, ờ, tôi, tôi, tôi đâu có biết gì đâu Hồi nãy tôi đang hái cỏ, tôi đang cắt cỏ Thì tự nhiên tôi tôi nghe cái mùi khét khét Xong tôi quay tôi thấy bị cháy Chứ tôi tôi đâu biết gì đâu Sam Chắc là nó, nó, tự bị cháy á, không phải tôi, không phải tôi Cái gì? Cái gì mà tự bị cháy? Đất này sao tự bị cháy à, chắc là chắc là do do trời nắng quá nhìn này thấy không ông mặt trời nắng quá cho nên nó là kiểu gọi là nó nó bị nóng xong nó cháy không phải tôi không phải tôi làm đâu không phải tôi làm đâu sao sao nhà tôi bữa nay lạ nhờ cái nóc nhà tôi bị lủng lỗ bây giờ đất cỏ tôi bây giờ cháy luôn á em ông ơi có khi nào nhà tôi bị ám không ờ nhiều khi ngôi nhà của bà bà nhìn đi ngôi nhà của bà là có ngôi nhà ừ. nhìn kìa nhà của ai cũng có màu hồng màu xanh màu đỏ màu vàng nhìn nó đẹp ấy là đẹp có mỗi mình cái nhà của bà là nó màu xám mà ừ. có khi nào ngôi nhà của bà là ngôi nhà bị ma ám không ghê lắm á gì ghê vậy trước giờ tôi sụn có bị gì đâu đúng rồi bởi vậy cho nên nó mới tự động cháy nè chứ tôi không biết vậy nha thôi tôi trả ra sao mấy cục thịt heo nè cái này tôi không biết vậy nha đây trả trời nè. ơi nuôi con heo cho cố vô bây giờ còn mỗi mỗi một mẫu thịt heo thôi thôi tôi không biết vậy nha tôi không biết vậy nha thôi để để để tôi qua bên kia tôi kêu mấy anh cứu hỏa qua gọi là dập lửa tôi không biết vậy nha kêu nhanh nhanh kêu nhanh nhanh nhanh nhà tôi rồi, rồi, rồi. rồi biết rồi biết rồi Ôi, trời ơi mấy bạn ơi thời luôn á mình hậu đậu quá tự nhiên không đốt một cái xong nó cháy cỏ may quá không bị cháy nhà bạn ơi chỉ bị cháy chuồng heo thôi hồi mấy bạn ơi mấy bạn mấy bạn nhỏ đừng có bắt trước phong nha trời ơi nguy hiểm lắm bạn không không được được cái này ở trong game thôi nha bạn nha đừng bắt trước nha cái này nguy hiểm nha các bạn nha ôi trời luôn á bây giờ phải làm sao qua gọi mấy anh lính cứu hỏa thôi Ê, mấy anh lính cứu hỏa ơi mấy anh lính cứu hỏa ơi ủa, ủa khoan từ sao mình mở cửa không được ta ủa, ủa nhìn kỳ vậy ủa Ủa bình thường cái cửa này nó nhẹ lắm mà mình mở có một phát là được mà sao thì hôm nay mở không được ta Ủa, ủa gì kỳ vậy bạn Ủa Ê Ủa trời trời có chuyện gì vậy trời, trời, trời bạn ơi sao tự nhiên mà mình mình mình thấy hình như là có gì đó sai sai trên cơ thể của mình hay sao bạn ơi sao tự nhiên mình cảm thấy mình hơi bị lùng đi Ui, đúng rồi có khi nào đây chính là lời nguyền của của nàng tiên heo ngày hôm qua không ờ, trời nếu mình mà nói dối một câu nào thì mình sẽ bị lùng đi hồi nãy mình mới vừa nói dối cái việc gọi là mình mình mình làm cháy chuồng heo của sammy á cho nên là bây giờ mình mình bị lùng đi rồi nè Trời ơi, chết tôi rồi Kiểu này tôi lùng hơn ca mui luôn rồi các bạn ơi Bây giờ sao đây, giờ sao tôi còn có mét ba hả các bạn ơi Giờ giờ sao đây Thôi thôi, phải phải gọi mấy anh lính cứu hỏa ơi Mấy anh lính cứu hỏa ơi Ây, trời ơi, mấy bạn ơi Giờ đây phong cận 1m8 của mấy bạn đã không còn nữa rồi Mà đổi lại là phong cận lùng như là củ khoai có 1m3 hả bạn ơi Trời ơi Kiểu này là mình lùng hơn cả ca mui luôn các bạn ơi Sau cái vụ mà cháy chuồng heo của Sammy ngày hôm qua các bạn Thì mình đã nói dối Và mình đã bị bà tiên heo trừng phạt Biến mình lùng xuống còn có 1m3 thôi Bây giờ mà mình mà nói dối thêm một câu nào nữa Chắc mình biến thành người tí hon luôn các bạn Thôi từ nay mình sẽ khóa biệt lại sẽ không nói dối nữa Hy vọng rằng là bà tiên heo sẽ thương mình Và biến mình trở lại bình thường rồi mọi người ạ à. Thôi đói bụng quá chắc kiếm gì đó đi ăn mới được Thôi nhưng mà mình không dám qua nhà ca mui luôn các bạn Qua nhà ca mui xin đồ ăn mà ca mui thấy mình chắc ca mui chọc bơi mình chết luôn á Tại vì bình thường mình hay chọc ca mui đó bạn ơi Giờ sao ta đói bụng quá Mà giờ á, nhà Sammy á, thì hôm qua cháy hết chết hết mấy con heo rồi Đâu còn đồ ăn đâu Nhà Kairon thì Kairon đi đâu không có nhà Simmy thì mình qua nhà Sim nhiều rồi Mình cũng không kiếm được đồ ăn ca mui cũng không được qua nhà ca mui ca mui thấy mình là ca mui sẽ chọc quê mình mất ừ. không được không được không được đói bụng quá thôi chắc là bây giờ đi kiếm gì đó ăn đại cũng được vô vô trong rừng kiếm được có con heo con gà hay con gì ăn thịt ha thấy rồi thấy rồi các bạn ơi mới vừa nói luôn trời ơi đây rồi một con gà ui trời ơi con gà này nhìn có vẻ béo tốt quá nhà con này mà đem lên chiên giòn lên là hơi bị ngon luôn các bạn ơi à, nhưng mà khoan bây giờ mình lùng gần bằng con gà luôn các bạn ơi làm sao mình bới nó về được con gà này nó mập lắm chắc chắn nó sẽ rất là nặng không thể nào mình bới nó về được các bạn ạ à. bây giờ làm sao để bắt được nó đây ta Ủa? À đây rồi đây rồi Thấy có cách rồi các bạn ơi Nhìn là biết có cách rồi nè Đây bạn thấy gì không Đây Ở đây có một cọng dây Hình như cọng dây này là dùng để xích bé mưa lại Trời thấy chưa Bé mưa suốt ngày đi quậy phá lung tung Cho nên là Simmy xích lại đúng không Trời ơi nhìn nhìn mấy bạn nhìn Nhìn cái mặt của bé mưa nè Cái này là khuôn mặt của kẻ quậy phá nè Cho nên bị xích lại nè bạn Thôi cho anh mượn cọng dây xíu nha Có gì tí nữa anh trả lại cho nha Đây mượn cọng dây có gì à, tí nữa trả nha Anh kéo con cái con gà về cái đã Ok rồi Gà ơi, đi hết tay nhanh lên Đó, thấy không? Bạn thấy không? Bây giờ mình xích con gà lại là mình đi đâu con gà đi theo mình Đấy wow. Thôi, bây giờ đem con gà về nấu đồ ăn ăn nha bạn nha Đi thôi Wow, trời ơi no bụng quá mấy bạn ơi Tính ra là hôm nay được ăn một cái bữa nó no dễ sợ no luôn Mà sao kỳ quá ha Bình thường á là mình phải ăn một lần là ba con gà mình mới no lận Còn bây giờ mình mới ăn có một con thôi mình no rồi Chắc là do mình bị lùn lại bạn Cho nên là cái bụng của mình nó cũng nhỏ đi Cho nên là ăn có một con thôi là no rồi Hay thiệt chán ghê luôn á Thôi bây giờ phải kiếm cái gì đó để đi chơi mới được Phải quậy phá cái gì đó để cho nó tiêu đồ ăn mới được Chứ không thôi á là mình ăn xong mình nằm ngủ rồi Mình sẽ rất là dễ bị tăng cân các bạn ơi Dạo này bị tăng mấy chục cân rồi Thôi không muốn muốn tăng cân thêm đâu Thôi đi đi kiếm gì đó chơi mới được ừ. <laughs> Trời đất ơi bẻ mực của ta học má của tôi đâu mất tiêu rồi <laughs> Ủa xem ơi Ủa xem cái gì mà Ủa? tự nhiên không mà khóc lóc um sầm vậy có chuyện gì vậy Phong cờ Ủa Phan Hả Sao nhìn ông lại à Sao cái đầu ông to mà cái thân ông bị tóp lại à Ủa sao dữ vậy à, à, à, tại vì hôm qua <laughs> hôm ông hôm còn ngủ tôi đó cái gì vậy tôi biết tôi biết trăm tám rồi ông nội ừ, à, tại vì á hôm qua tôi tập tạ xong tôi khinh tạ tạ đè tôi cho nên tôi lùng lại được không hả có chuyện gì rồi sao à, ông biết à ờ, hồi nãy á ông biết sao hồi nãy tôi gọi là gì ta có gọi là gọi là gì ta dùng cái bé dây để xích bé mưa lại ở đây nè xong tự nhiên bây giờ tôi chạy ra bé mưa cũng mất mà cái dây xích cũng mất luôn hả? <laughs> Trời ơi Vậy có khi nào là bé mưa bé mưa chạy lung tung cho nên là bị bị xe bắt chó bắt rồi không nhiều khi bị xe bắt chó bắt, rồi đó được không được bởi vì hồi nãy tôi đã xích bằng cái dây xích rồi mà sao mà bé mưa thể đi được chứ hồi ờ. nãy ông có thấy cái xích với là cái bé mưa ở đâu không à, ủa vậy là hồi nãy là Simmy đã xích bé mưa lại cho nên là ừ, bị tháo dây ra trên bé bé mưa nó mới chạy đi phải không sim đúng rồi ủa mấy bạn ơi. có khi nào hồi nãy mình là cái người tháo cọng dây cho bé mưa nó chạy đi không bạn hình như như là mình phải không ta Ủa nhưng mà bây giờ mình mà nói là mình thì chắc chắn rằng là simi sẽ mát cái Sammy Mà một khi mát cái Sammy thì mình sẽ gọi là tan luôn các bạn ơi à, Không được được Vậy là mình, không thể nào nói cái chuyện còng dây này được à, Sim Tôi nói Sim nghe nè Nhiều khi bé mưa á nó nó nhiều khi con bé mưa á nó dùng răng nó cắn đứt cọng dây xong nó chạy mất á bây giờ bà bà bà thử đi qua bên tiệm cáp xe bà kiếm coi nhiều khi nó chạy qua tiệm cáp xe đó đi qua thử đi cái gì mà cáp xe chứ bé mưa ơi ơi trời ơi bạn ơi Ôi, thôi chạy chạy chạy chạy chết thật chết thật tự nhiên không tự nhiên không mình bắt có một con gà thôi mà mình để bị lạc mất bé mưa mình tháo cọng dây ra trên bé mưa chạy mất tiêu rồi Bruh. thôi không được được phải trốn phải trốn thôi phải trốn thôi chạy thôi chạy thôi mình phải kiếm chỗ nào mình núp mới được à đây đây núp đằng sau cái cái bụi cỏ nè núp đằng sau ủa khoan ủa ủa sao tự nhiên cái bụi cỏ nó cao như vậy ủa mình nhớ trong làng mình là cỏ nó thấp lắm mà nó đâu có cao gì đâu ta sao tự nhiên giờ nó cao hơn mình ủa, khoan có khi nào à, à, trời cái gì vậy trời ơi bạn ơi bạn nhìn mình nè bây giờ mình mình mình thấp lại hơn nữa bạn ơi bây giờ mình lùng hơn cả cái cọng cỏ nữa bạn ơi bạn nhìn nè trời ơi chết tôi luôn à, chết tôi rồi chết tôi rồi các bạn ơi mình bị lùng lại thêm nữa rồi trời ơi lại tiếp tục nói dối thêm một câu cho anh bị lùng lại tiếp rồi ôi khoan từ ở bên đây có mấy con mèo nè bình thường á mình cao to mình hay ăn mình hay ăn hiếp mấy con mèo lắm bây giờ nhìn thấy mình mình mình bị lùng lại nhiều khi nó tấn công mình nó không được được vậy mình mình mình phải về biển sống Trời, trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè Con bạch tuộc bây giờ nó còn bự hơn cả mình nữa bạn ơi Thôi xong rồi Thôi xong rồi không được Mình mình phải khóa miệng từ đây thôi Mình không được nói dối nữa Không được nói dối nữa ờ, Thôi về rừng sống thôi chứ giờ biết sao giờ <laughs> Mọi người ơi Ê, trời, trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn mình mình nhảy lên trên mà lóc không được luôn bạn ơi Mình lùng đến nỗi mình không leo được luôn Thôi xong tôi rồi Vậy là kể từ nay tôi phải sống trong cái thân xác bé tí hon như thế này rồi Trời ơi có không à Hello team, hello team